Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi à, mang đến các bạn sản phẩm đấy là một máy thái chuối đấy, đây là màu mới nhất nó à, chuyển động bằng dây cu loa nó à, hai chức năng kết hợp cho một máy vừa thái thái lát vừa thái mịn đấy thì đây là cái máy thay chuối bỏ nguyên liệu ở trên xuống này nó sử dụng motor đây motor motor 1,5 kW hai ngựa chạy đến 220V để một pha để gia đình đây thì uh, tổng thể con máy này đây là kết cấu ờ, của máy là phần motor này nó chuyển động uh, qua một cái lớn này Đấy, chuyển động qua pulley đây pulley đây có hai hai kích thước đấy ở dưới là chúng ta để dùng để thái mịn còn khi ở trên này là thái thô đấy lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều chỉnh cái dây bu loa này đấy. còn ở đây đây là đồ vào của nó này Đấy, cái máy này thì chúng ta sẽ à, bỏ cái chuối từ trên xuống Đấy. đường kính bên trong nó rơi tầm độ uh, à, 15 phân Đấy. ở trong sẽ có một con dao này còn ở trên này thì khi chúng ta thả cái chuối vào chúng ta có thể để nó tựa vào những cái thành này để à, khỏi phải bê hay là nâng cái chuối quá nhiều Đấy. đây là đầu ra của nó thì ở ờ, ngay đầu ra sẽ có một cái tấm như này thì chúng ta hướng được cái ờ, nguyên liệu mình được bắn ra thì nếu trường hợp mà chúng ta muốn cho thái vào dưới à, ao cá thì chúng ta có thể mở hết cỡ lên nó sẽ bắn trực tiếp ra ngoài ao còn ta muốn hứng thì gạt nó xuống đấy thì nguyên liệu sẽ đập vào cái thành này và rớt, rớt xuống chậu hay là xô chúng ta đựng nguyên liệu đấy thì uh, máy thiết thiết kế thêm hai tay cầm như này đấy Thế khi kéo ra này Đấy, tiện lợi cho việc di chuyển Đấy, ở trước sẽ có thiết kế hai cái bánh bánh xe bằng cao su Đấy. khi chúng ta di chuyển thì cần kéo thế này ra nâng lên Đấy, và đẩy đi thôi Đấy, rất là tiện lợi còn giá motor đây giá motor thì motor được uh, kết nối được à, bốn uh, con ốc như này Đấy, ở ngay đây sẽ có một cái tay uh, tay đòn vặn như này để điều chỉnh để tăng giảm dây cu loa lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn Đấy. còn đây thì ở ngay cái phần à, trên cái mặt này sẽ một cái thanh sắt thanh thép được hàn trực tiếp này để tăng độ vững cái mâm này Đấy. máy à, được à, kết bằng hai cái đai khóa như này chắc chắn Đấy. Mở hai đây chúng ta mở ra tiếp luôn ra đấy đây là tổng thể của máy ở bên trong này đấy. máy được làm khá là dày dặn dao đây là phần dao của nó được làm một mặt phẳng bằng ở dưới sẽ có những cái thanh gạt này để khi mình chúng ta bỏ chuối vào máy tốc độ quay nó sẽ chém mịn cho mình hoặc là thô mình điều chỉnh cái dây cu bên dưới và cái phần ở dưới này chúng nó sẽ có chức năng nó gạt cái cái phần chú được thái đấy để ngay đầu ra đây đấy nó lượt được như thể nó quay như thế đấy. máy thì thái rất là nhanh tổng thể máy như thế còn ở đây thì phần motor nó này motor là 1,5 kW này Đấy, điện một chạy điện một pha để gia đình 220V được thiết kế ờ, khung vòng nó thứ thoáng cao chắc chắn đấy, có những thanh TV làm khung vuông như này đấy đảm bảo máy sẽ được vững hơn chắc hơn đấy. còn ở dưới này ở phần bully sẽ được thiết ờ, nối bằng uh, ờ, vùng bi lớn như này này đấy nó có hai vùng bi trên và dưới đấy. trên đồng đảm bảo cho cái tốc độ quay của lưới dao và máy chạy êm không bị rung lắc còn ờ, bên này là phần motor thì nó ờ, chuyển động coil bullin khá là lớn này Đấy. đây là khi chúng ta muốn thái mịn thì chúng gì chỉ cần điều chỉnh cái dây ở phần dưới này đấy khi muốn thái thô thái lát thì nó sẽ nâng cái loa lên trên này và đây bóc vào cái bullin lớn bên này đấy nó sẽ dạ, mông tua và sẽ nguyên liệu chúng ta được thái thô đấy rất là dễ dàng tiện lợi kết hợp hai chức năng trong một máy Đấy, khi chúng ta đã sử dụng thì cần đóng lại như này Đấy, khóa cái đai lại Đấy, đã xong ra ta chỉ cần khi muốn uh, nguyên liệu bắn ra trực tiếp ngoài ao thì nhắc lên còn muốn hứng lại thì gạt nó xuống thì nó có tấm chắn ở đây khi chuối thái ra sẽ chắn vào đập cái thành này đốt ra trực tiếp dưới này Đấy. còn ở phần này dưới này thì khi chúng ta sử dụng lâu dài thì cần uh, ta thêm dầu nhớt vào thôi cho nó chạy êm hơn thôi à, tránh cho hơi bị reset sau quá trình lâu dài mình không dùng một nơi thì ở trên này cái miệng của nó này xòe ra rộng như này Đấy, chắc chắn ở đây cho đây tôi sẽ ờ, hướng các bạn ờ, cách ờ, thay đổi cái dây loa ở đây chúng ta để ở đây sẽ có cái tay đòn vặn như này này gọn cho họ Mở nó ra Sau khi chúng ta mở hết cỡ ra Thì gần đẩy cái thanh của thanh, thanh sắt này Đẩy cái motor lên Đây, Mở ra các bạn xem này sau khi ờ, mở ra thấy hết đồng đèn ra với thanh sắt này chúng ta đẩy lên đấy khi, khi chúng ta đẩy cái thanh sắt này lên thì dây bu loa nó sẽ trùng lại các bạn thấy không đây chúng ta tiến hành móc cái dây bu loa này lên trên tầng trên đấy và bên kia cũng thế chúng ta bỏ cái dây bu loa lên một bánh đàn bên trên nên nó sẽ chuyển sang chức năng thái thô cho mình đấy, sau khi chúng ta bỏ lên thì chúng ta lắp lại như lúc đầu rồi đấy, một lần đều vào Đấy, tôi vặn nút này vào thôi Máy, à, máy cách sử dụng rất đơn giản dễ sử dụng thì như là đây là những à, kết cấu như là những cách sử dụng cái máy thì khi chúng ta dùng này chúng ta có thể tăng nhảy cái loa chỗ này kéo căng nó vào chặt nó vào đấy. đấy là tất cả những uh, chi tiết về sản phẩm dây cu loa rồi các thứ dao bản dao motor 5 kg đấy, dây cu loa sử dụng dây B48 đấy bận B size 48 đấy, đấy tổng thể con máy thay chuối tổng kết hợp hai chức năng vừa thái lát vừa thái mịn đấy, và một máy nó sử dụng dây cun loa đấy. thì ngoài ra bên chúng tôi có à, sản xuất thêm máy thái chuối nó chạy trục liền của motor đấy nó cũng vừa thái lát vừa thái mịn vừa thái vừa thái mịn các thứ đấy nhưng nó chuyển động thực thẳng vào trục motor Đấy, thì con máy là máy bé còn những con này là máy lớn nó sử dụng cho phù hợp trong việc uh, mình thái chuối các thứ cho cá ăn Đấy. thì uh, sau đây tôi sẽ cắm điện thử cho các bạn xem nhé hoạt động của máy này thì uh, đây là chúng tôi có điện sẵn điện 220V này cắm điện vào thì uh, quý vị có nhu cầu muốn mua máy thái chuối máy thái mịn thái lát cho uh, cá hay là cho gà vịt ăn thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 1 lô tt 3 khu đô công nghiệp xã tư hiệp thanh trì hà nội hoặc qua số hotline chúng tôi đã góc cái màn hình để à, biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những chương trình hỗ trợ khuyến mãi Đấy. máy thì bên chúng tôi sẽ được vận chuyển đến tận nhà các bạn Đấy. nếu các bạn cần gấp thì chúng tôi gửi xe còn nếu không chúng tôi sẽ gửi bưu điện Đấy, đến nơi các bạn có thể cắm điện vào bỏ chuối tắt thử luôn Đấy. thì đảm bảo các bạn làm máy sẽ được bảo hành cho mình 12 tháng Đấy, motor cháy hỏng đổi mới cho mình motor 100 trăm dây đồng Đấy, còn lại những thành phần máy các thứ thì đảm bảo là độ dày rồi uh, hiệu quả các thứ của máy là chúng bên chúng tôi cam kết chúng ta là mang đến cho các bạn sản phẩm tốt nhất Đấy. thì uh, các bạn là ờ, uh, nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới cảm ơn các bạn rất nhiều